Nếu ai đã từng chơi trò này thì có lẽ bây giờ đã có gia đình hết cả rồi. Một vé đi tuổi thơ sao khó qua người ơi Bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi Thành em thành bạn và thành ca tôi Cùng chung ước mơ trở về